Xin uh, kính chào quý vị và các bạn. nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái móng băng của nhà 4 tầng có chiều ngang là 6m và chiều sâu là 12m. Bản đáy của ngôi nhà này thì được đi uh, thanh ngang thì đi phi 12A150 và thanh dọc là phi 12A200. Đối với cái dầm ngang thì ờ, đi 6 cây phi 20 ở trên và 6 phi 20 ở dưới. Đối với dầm dọc thì đi 4 cây phi 20 ở trên và 4 cây phi 20 ở dưới. Chiều rộng của cây ờ, móng này là 1m2 Và chiều cao của dầm là 700 Các bạn lưu ý là uh, các cái móng mà có chiều cao từ 700 trở lên Thì các bạn nên đi hai cái thanh cấu tạo Mọi người hay gọi là thanh chống phình ấy uh, Cái uh, tác dụng chính của cái hai cái thanh cấu tạo này Đấy là nó để giúp cho các cái thanh đai Nó ổn định Nó không bị xô lệch uh, Do nó bình thường là các thanh đai nó cao dầm nó cao quá thì các thanh đai nó hay bị xô lệch cho chính vì vậy người ta thêm hai cái thanh cấu tạo này mục đích chính là để cho các cái thanh đai không bị xô lệch chính vì vậy là các bạn đi à, cái hai cái thanh cấu tạo này các bạn chỉ cần đi phi 12 là được các bạn không cần phải đi thép lớn làm gì cho nó lãng phí à, trong cái à, móng băng thì các bạn lưu ý đối với các cái móng biên thì các bạn nên à, bẻ mỏ hai đầu và đối với vị trí móng giữa thì các bạn có thể không cần bẻ mỏ à, thép đai thì à, các bạn bố trí 1 phần 3 nhịp dầm tức là vị trí sát cột và dao dầm thì các bạn nên bố trí đai dày hơn và ở giữa dầm thì các bạn bố trí đai thưa hơn như ở trong clip này thì à, vị trí sát cột thì người ta bố trí phi 8A100 và vị trí giữa dầm là phi 8A150 thanh ngang đối với bản đáy thì các bạn lưu ý là thanh ngang các bạn đi trước và thanh dọc các bạn đi sau à, ờ, cây nhà này nó nhịp nó cũng tương đối lớn nha các bạn nó 6 mét tuy nhiên lên tầng 2 thì người ta sẽ đua ra thêm 1 mét 2 nữa là thành 7 à, mét 2 nhịp ngang sẽ có nhịp là 7 mét 2 chính vì vậy à, thép người ta sẽ tăng cường ở các cái dầm ngang nhà à, việc à, tính toán à, thép móng à, bao nhiêu cây thép cái này thì thực ra là các bạn phải cần phải có những cái phần mềm chuyên dụng người ta chất tải nội lực à, của ngôi nhà thì mới tính toán ra được là thép chính xác còn à, đôi khi các bạn à, cứ nhận xét là nhà này thép nhiều hay thép ít thì đấy là các bạn nhận xét chủ quan chứ không không có cơ sở còn cơ sở thì à, người ta sẽ có các cái phần mềm tính toán về kết cấu người ta à, để tính ra được cái à, thép ở trong cái móng này người ta phải chất cái tải trọng à, thực tế của ngôi nhà tức là ngôi nhà à, được à, xây dựng như thế nào thì à, cái phần mềm đấy nó sẽ mô hình lại y như vậy và người ta sẽ tính toán ra cái nội lực và tính được thép chính xác cho từng vị trí à, cột dầm sàn móng trong ngôi nhà các bạn uh, lưu ý là trong cái thép cột thì các bạn nên để uh, ờ, so le nhau nhé như trong hình là 6 cây thì cây ờ, ở vị trí số 1, số 3, số 5 nó sẽ so le với cây ở vị trí số 2, 4, 6 cột uh, ngôi nhà này thì ở giữa bốn uh, cây cột giữa thì bố trí 6 cây phi 20 và bốn cây cây cột góc thì là 6 cây phi 18 chiều cao của cái dầm này là 700 à, ờ, các bạn ờ, lưu ý trong quá trình à, à, các bạn à, di chuyển à, thép à, cái kích thép thì à, thường là cái thanh à, cái thanh tăng cường này các bạn này cái thanh tăng cường thì nó hay bị uh, xô lệch khỏi vị trí uh, uh, vị trí thép có thể là nó thấp quá như trong hình đấy thì uh, các bạn phải nâng nó lên nhé để làm sao nó chỉ cách cái thanh trên cùng cái uh, thông thủy là 3 cm thôi còn ở phía dưới thì người ta có cố đỉnh à, bằng à, cách là người ta chèn vào đấy một cái thanh phi 20 như thế này cũng được người ta buộc cố định như vậy cái thanh trên thì các bạn lưu ý là cố gắng kéo càng cao càng tốt và các bạn chỉ để cái khe hở giữa hai thanh thép giữa thanh trên cùng và cái thanh tăng cường bên hông là 3 cm thôi rồi à, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi à, các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những clip mới nhất của chúng tôi xin chân thành cảm ơn